hình hộp, chữ nhật. Các con thấy trong thực tế hàng ngày, các con sẽ gặp rất nhiều hình có trong hình hộp, ví dụ như là bao diêm, như là hộp bánh, như là viên gạch. Và đây chính là hình hộp chữ nhật, tức là một hình người ta đã tạo thành cái hộp, ví dụ hộp bánh các con nhìn thấy nó cũng có, người ta gọi là cái hộp thì đấy chính là hình hộp đấy. Và hình hộp này là hình hộp chữ nhật. Bao diêm viên gạch đều có dạng hình hộp và xung quanh chúng mình cũng có rất nhiều đồ vật có dạng hình hộp. Các con sẽ tìm thấy những cái hộp xà phòng này, người ta đóng trong cái hộp giấy này, hộp bánh này, người ta đóng trong hộp sắt này, hoặc đóng trong hộp nhựa và thậm chí là đóng trong hộp giấy thì tất cả những cái đó đều là dạng hình hộp chữ nhật. Đôi khi nó còn là những hình hộp khác. Với hình hộp chữ nhật thì chúng mình thấy nó sẽ có bao nhiêu mặt và tìm hiểu ra sao. Cô mời các con cùng phân tích. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt. Cô sẽ có hình vẽ. Mặt 1 và mặt 2 của hình hộp nó chính là mặt đáy. Đây nhé cô nhắc đây là đây này, cô chỉ vào đây. Đây là mặt thứ nhất này. Đây là mặt mà gồm có hai nét đứt màu trắng bên trong và hai cái cạnh ở bên ngoài này. Đấy là mặt số 2 mặt 1 và mặt 2 này chính là mặt đáy khi cô mở ra đây này thì hai mặt đáy đây còn lại mặt 3, mặt 4, mặt 5 và mặt 6 thì cô mở ra chính là các mặt ở xung quanh các con nhớ nhá như vậy hình hộp chữ nhật thì gồm có 6 mặt hai mặt đáy là mặt 1 và mặt số 2 và bốn mặt bên là mặt 3 mặt 4, mặt 5 và mặt 6. Tất cả các mặt này đều là hình chữ nhật và đây cô